quý vị, truyền thông Philippines đưa tin hải quân nước này đang chuẩn bị điều hơn 200 dân quân được trang bị súng đến Biển Đông để tuần tra và bảo vệ người dân nước này bị các lực lượng Trung Quốc quấy rối lâu nay. Theo đó, Hải quân Philippines sẽ điều hai nhóm dân quân với mỗi nhóm có 120 người đến biển Tây của Philippines. Trong số các nhiệm vụ có bảo vệ thực thể mà Philippines tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông là bãi cạn Scarborough, Trung Quốc kiểm soát bãi cạn Scarborough sau cuộc va chạm tàu giữa hai bên hồi năm 2012. Ngày triển khai, 240 dân quân nói trên chưa được xác định vì họ sẽ phải trải qua đợt huấn luyện do Hải quân Philippines đảm nhiệm. Sau khi được huấn luyện, số dân quân này sẽ lên tàu cao tốc và được trang bị súng trường trước khi đến tuần tra ở Biển Đông. Ngoài việc bảo vệ ngư dân, 240 dân quân được huấn luyện này còn được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động tình báo, giám sát và do thám để thu thập thông tin. Trở lại đường đua vào Nhà Trắng sau những ngày điều trị COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với các cử tri rằng nếu ông thất cử, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ chỉ trong 20 ngày. Phát động một cuộc chiến thương mại nhằm vào Trung Quốc, kích động tinh thần bài Trung, đó là điều mà nhà lãnh đạo Mỹ ráo riết thực hiện ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên nhằm mục tiêu tái đắc cử. Việc sử dụng lá bài Trung Quốc trong thời điểm nước Mỹ đang ngổn ngang trong các vấn đề đối nội lại càng được Tổng thống Trump ráo riết thực hiện nhằm giành lại thế trận. Đối với Tổng thống Donald Trump, đạt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là một ưu tiên lớn bởi ông muốn thực thi lời hứa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 về xử lý các hành vi thương mại của Trung Quốc mà ông cho là gây thiệt hại cho nước Mỹ. Và đây là những gì ông tuyên bố với các cử tri nhân sự kiện hai nước ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu năm. Hôm nay, chúng ta thực hiện một bước quan trọng, một bước chưa từng được thực hiện trước đây với Trung Quốc, hướng tới một tương lai thương mại công bằng và có đi có lại khi chúng ta ký kết giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại lịch sử giữa Mỹ và Trung Quốc. Cùng nhau, chúng tôi đang sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và mang lại một tương lai thương mại công bằng và an ninh cho công nhân, nông dân và các gia đình Mỹ. Vài tháng trở lại đây, chính quyền Washington cũng đã tổng lực nhắm vào Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề và bằng nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, Tổng thống Trump đã không còn điện đàm hay dùng những lời có cánh để nói về mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ tháng 3. Đến tháng 7, chính quyền ông Trump gần như đã ngừng thảo luận về thương mại với Trung Quốc. Mỹ đồng thời ra lệnh trừng phạt Trung Quốc về một loạt chính sách của Bắc Kinh, đẩy quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều thập niên qua. Trong tuyên bố mới nhất hôm 14 tháng 10, ông Trump lại một lần nữa chỉ trích gay gắt Trung Quốc, đồng thời đưa ra một viễn cảnh dường như rất u ám đối với nước Mỹ nếu ông thất cử. Trung Quốc đã để virus lây lan ra toàn thế giới và chỉ có chính quyền Trump mới khiến họ phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi không đắc cử, chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 20 ngày thôi, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ Tôi có thể khẳng định với các bạn điều đó. Giới quan sát cho rằng việc sử dụng lá bài Trung Quốc sẽ giúp ông Trump chứng minh với cử tri rằng chính quyền của ông sẽ bảo vệ lợi ích cho Mỹ và người dân Mỹ cả về kinh tế lẫn an ninh. Tuy nhiên, việc cử tri có ủng hộ chính sách cứng rắn với Trung Quốc của Tổng thống Trump hay không chỉ có kết quả kiểm phiếu sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới mới khẳng định được. Còn bây giờ, quan điểm của họ dường như vẫn trái chiều. Tôi ủng hộ những gì ông Trump làm cho nền kinh tế Mỹ. Cuối cùng thì đã có một ai đó đứng lên để chống lại Trung Quốc. Donald Trump là mối đe dọa lớn nhất cho nền dân chủ, cho người lao động, cho phụ nữ, cho nước Mỹ. Cần phải bỏ phiếu ngay lúc này vì vị Tổng thống này không làm việc vì người dân mà làm việc cho những người bạn giàu có của ông ấy. Bất chấp việc cuộc tranh luận tổng thống vòng thứ hai bị hủy, Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ cùng tham gia các phiên hỏi đáp riêng rẽ với cử tri do hai hãng tin NBC và ABC tổ chức vào ngày 15 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo đó, Tổng thống Trump sẽ tham gia phiên hỏi đáp tại phòng họp của một tòa thị chính tại Miami do NBC tổ chức vào 20 giờ ngày 15 tháng 10. Sự kiện này sẽ cạnh tranh trực tiếp với phiên hỏi đáp với cử tri của cựu Phó Tổng thống Biden do ABC tổ chức vào tối cùng ngày tại Philadelphia. Ủy ban tranh luận Tổng thống Mỹ đã thông báo hủy buổi tranh luận ngày 15 tháng 10 giữa hai ứng viên tranh cử Tổng thống ở bang Florida, thay vào đó chuyển sang chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22 tháng 10 tại bang Tennessee. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố không tham dự cuộc tranh luận theo hình thức trực tuyến. Thưa quý vị, tuổi trẻ vốn là thời gian cho những trải nghiệm, những bài học mới và cũng là thời gian cho những thanh niên mang đầy nhiệt huyết thể hiện bản thân mình. Tại Afghanistan, thì một cô gái mới chỉ 18 tuổi nhưng đã chinh phục những đỉnh núi cao hiểm trở của vùng đất này với hy vọng có thể xây dựng một hình ảnh đẹp về người phụ nữ Afghanistan với thế giới. Những sườn núi treo leo lạnh lẽo này đã quá quen thuộc với võ sĩ Fatima Sultani. Cô gái mới chỉ 18 tuổi này đã cùng những người bạn không ít lần chinh phục những ngọn núi hiểm trở ở Afghanistan. Cho đến nay, Fatima và những người bạn của cô đã chinh phục được bốn đỉnh núi, một trong số đó là đỉnh Nosak, được cho là một trong những đỉnh núi khó chinh phục nhất trên thế giới và là đỉnh núi cao nhất Afghanistan với độ cao gần 7.500 mét so với mực nước biển.